qua vâng, một lần nữa xin thông báo với tất cả các anh em kiểu lồi và động viên sáng hôm nay thì phía ban tổ chức chúng ta sẽ tiến hành khám lòng khám xe và có bố trí một khu vực riêng hiện nay thì à, theo quan sát của tôi thì còn một số câu lạc bộ chúng ta chưa tiến hành đưa xe vào à, khu kỹ thuật khám lòng khám xe xin mời chúng ta nhanh chóng đưa vào khu vực của ban tổ chức bố trí chúc biểu diễn ha chúc biểu diễn hả trình bày vậy thôi hả đề nghị anh Hưng ờ, liên lạc với một số câu lạc bộ ờ, chúng ta đem ờ, xe vào khu vực công tác uh, chuẩn bị con hiện nay phía ban tổ chức chúng tôi đang tiến hành khám lồng khám xe và xin à, thông báo khám lồng rồi phải tháo ra cho là khám gì đó tháo ra mà khám mỗi một giây chúng ta để lại một kỹ thuật và một lò một kiểu lò thôi này công tác là khám xe bảo vệ hỗ trợ à, mời những người nào không có trách nhiệm khám lồng khám xe chúng ta di chuyển ra bên ngoài một xe là một người và một câu lạc bộ là một chủ lò quý vị khán giả chúng ta có tham quan hay gì đó thì chúng ta đứng ở bên ngoài khu vực giới hạn tháo cái đầu bò ra cho khám ha rồi chiếc nào vậy đề nghị bộ mặt bảo vệ chúng ta hỗ trợ hôm nay ngày hôm nay là khám lòng khám xe nha các bạn tháo hết mấy cái đầu bò ra Yeah. <laughs> từ ờ, trên đó em đi xuống để đáp kìa thi đấu thì ngoài những người là không có trách nhiệm chúng ta sẽ diễn ra du lịch ra ngoài đề nghị bộ phận hỗ trợ chúng ta hỗ trợ cho một chút là vụ việc này mà những người là không có trách nhiệm ra ngoài man. winner đấy anh winner hả đó mà winner chạy uh, à, không lại hả à? winner chạy không lại sao à, mà ít nè winner ít đây làm à. đồ ít quá đồ ít nè đầu lòng rồi là mình lên hết trơn ấy chứ đâu có đâu còn ghiên ha ghiên chứ ghiên hả ờ cái này là mình mình à, không mình mình có nghĩa là mình độ đồ lại ha ừ chứ không độ đồ sao đô anh sao đô thì lại ha này là, là làm chuyện winner hiếm quá ta winner đó chảo ông là ẹt nó hiếm không là ẹt hả sao nói đề ba mạnh lắm mà đây tập hợp toàn là những à, ông thợ là cứng cửa hết trơn à làm cho lực rồi lại nè ha dạ. cho lực một tăng chỉnh đồ làm lại của mình thấy như là quận 3 phải không ta ừ. 6 6 rồi chiều nay chiếc này lấy giải rồi ừ, em cũng cầu mong vậy á <laughs> em chạy hả à? ừ. mình tháo ra gì nó có ảnh hưởng gì ta cho ta kiểm tra rồi gáp lại chiều chạy liền nó có ảnh hưởng gì không ta không mình nhưng mà nếu mà mình là lỡ mình sơ sức mình gáp bậy cái là thì cái đó do mình nổ do mình nổ ha ừ. chút rồi cho mình test lại cái nữa hả đâu có cho test lên thì mình nổ kiểm tra xong là rồi nổ máy là niêm phong lại đó hả đây là làm dọn cái winner nữa nha winner anh thấy hình như chừng có năm bảy chiếc rồi ta năm chiếc container hy vọng chiều nay có chiếc nó giải nha ờ, đục vô mà không coi chén rồi nó lên chén ừ. Hoàng và cũng xin thông báo với tất cả các anh em và động viên cũng như ờ, chủ lò và kỹ thuật viên Chiều nay thì chúng ta có mặt trước một giờ rưỡi để di chuyển xe vào trong sân à, ờ, Chúng ta sẽ sắp đặt hai hàng cũng như là à, nhảy của mùng bốn Tết ha quý vị Và sẽ diễu hành hai dòng sân Xin nhắc lại lần nữa chúng ta có mặt trước một giờ rưỡi để di chuyển xe vào à, sân Và chúng ta sẽ sắp xếp theo sự bố trí của ban tổ chức là lúc 2 giờ chúng ta sẽ ờ, tiến hành ờ, diễn hành hai lần tranh Cô đây là bài chiến hả? Vâng, hiện tại ờ, cũng thông báo với tất cả quý vị thì à, sáng nay ban tổ chức của chúng tôi có bố trí à, nước suối và khăn lạnh cho tất cả các anh em Thank you.